Hello, hello, hello, xin chào tất em, chào mừng tất em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình anh em nhé. Và trong video này mình lại tiếp tục chơi trải nghiệm kiếm tiền trên 6 tháng tháng bài này anh em ạ. Và hôm nay thì mình tiếp tục chơi trò cực kỳ uh, mình chơi luôn uh, mình luôn chơi trong tất cả video là đó chính là trò quay nổ hũ đúng không? Đó, ok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một trò này, kiểu như là một bác nông dân gì đó anh em ạ. Mình tăng số tiền lên chơi nha. Cho nó kiếm uh, được nhiều tiền anh em ạ. Hiện tại mình đang có số vốn là gần 49m này. Ok, nhấn vào đây quay tự động này anh em ạ. Ok, mình sẽ tắt nhạc đi nha. Rồi, cách chơi cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây sẽ là hiện tại đang có hai này. Ừ, nhận được 169.000 luôn anh em ạ. Hiện tại đang có bốn người chơi nha. Nhưng ở đây thì sẽ có lịch sử chơi của chúng ta này. Đây anh em qua sao chưa? Mình đã lãi nhiều rồi này. Rồi cũng như là cách chơi đây. Đó. Các biểu tượng thắng được rời khỏi trục quay này và các biểu tượng rơi từ trên xuống để thay thế chúng và tạo ra các khả năng thắng lợi này. Thắng mới ấy, quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi à, trên trục quay không còn là kết hợp thắng nào nữa. Đó rồi là wheel này, free spin này, 10 vòng quay miễn phí này Đấy, cũng như là rất nhiều các uh, hướng dẫn khác nhá ok đó chúng ta cứ nhấn vào đây này để tăng tốc nhấn vào đây để tự động chơi thôi và anh em có thể uh, tăng số tiền ở đây chơi lên để chúng ta có thể kiếm tiền nhiều hơn kiếm tiền nhanh hơn nhá ok và game nữa thì chúng ta có thể chơi thêm mini game đây tức là một lúc chúng ta có thể chơi hai trò nữa nhá rồi ờ, à, ván vừa xong là về bốn trắng rồi đó thắng bệt đúng lần này mình sẽ à, chuyển sang là đây đó mình sẽ đến bên đen nhá. ok thì như, ờ, như ở trong tất cả những video trước rồi mình đã chia sẻ cho anh em rồi là sao là nếu mà chúng ta chơi những trò như này chúng ta biết quản lý vốn phân bổ vốn không đó hiện tại mình đang có số vốn là tầm 48 m mình sẽ chia 10 số vốn nào hoặc chia ờ, chia 10 tầm chia 10 đó chia 10 số vốn ra chúng ta đánh mỗi ván là 1 phần 10 đấy như đây mình đánh mỗi ván 600 nghìn thôi 600 nghìn thôi đó đấy, đánh ờ, nếu có 48 m anh em đánh mỗi ván 1 2 m được nhá không sao cả ok xem ván này về gì anh em nhá ở ờ, đó ăn luôn cho anh em ạ đấy ăn luôn cho anh em là là bao nhiêu ạ 570k luôn phí là 5 phần trăm anh em ạ ok ngon luôn anh em nhỉ à, kiếm tiền cực kỳ dễ dàng luôn đó ngày kiếm 1 2 m 3 4 m anh em càng càng nhiều vốn thì anh em càng kiếm được nhiều thôi anh em nhỉ ok như ván này thì mình à, tiếp tục xem nào mình nghĩ vẫn là bệt nhá và như ván vừa xong mình thắng rồi không thì mình tiếp tục đánh đúng bằng số tiền ván vừa xong mình đánh em lưu ý nhá là anh em nhớ là uh, chơi những trò như này chúng ta phải biết kỷ luật kỷ luật ok chưa anh em ok chưa nó kỷ luật mới tạo được sức mạnh được mà vì thế và trước mình đánh 600 rồi anh em thấy ăn uh, tức là kiếm tiền dễ dàng quá anh em lại tăng lên ván sau đánh lên 1m 2m đấy thì như thế tất nhiên là anh em hên xui xanh chín thì em vẫn có thể là thắng được nhưng mình không đảm bảo nhá anh em đánh theo cách đấy là anh em sẽ dễ thắng đâu đó anh em sẽ đánh nếu đánh như thế anh em sẽ rất dễ ra đảo đấy anh em ạ ok mình sẽ hoàn thành nốt cái trò bên này nhá được thêm 197.000 anh em ạ đó à, bán vừa xong ok bán vừa xong là mình chưa thắng anh em ạ chưa thắng thì sao thì bán tiếp theo mình sẽ gấp thêm gấp đôi lên nhưng mà này nhá mình sẽ đánh sao này mình vẫn tiếp tục đánh mình này gấp thêm gấp đôi lên vừa lấy 600 đúng không bán này thì sẽ là một m một m ba đi hoặc là một m tư cũng được đấy gấp thêm gấp đôi lên anh em cứ đánh chiến thuật uh, chiến lược đó cho mình và nhớ là kỷ luật anh em nhá đó ok rồi về gì anh em ơi ui lại tiếp tục về ui về trắng kìa anh em ơi trắng về nhiều thế nhở ok bán tiếp theo mình cứ lại gấp thêm lên vừa xong một mùa ba đúng không mùa ba nhá M3 thì bây giờ sẽ lên 2 đi tiếp tục lên này trời sảnh 9 luôn 2M8 2M8 2M8 ok chưa đó mình quay trở lại cho này đó, nhấn quay tự động nó tự chơi rồi còn em tăng số 4 lên này mình sẽ tăng số 4 lên nhé tăng số tiền chơi lên để kiếm được tiền nhiều hơn kiếm được nhanh hơn nhiều ok chờ nó mở hết đã đó mình sẽ tăng lên tầm 50 này quay tự động à? quay trở lại với trò trò này 10 giây nữa Ok anh em nào mà chưa tải game nhé nhớ tải game qua đường link mình để dưới phần à, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bên nhá khi anh em tải game qua đường link đó thì anh em à, sẽ có cơ hội là nhận được code này rồi anh em tham gia vào nhóm telegram của mình là em anh em sẽ được kéo miễn phí này bây giờ anh em ui lại về lại về trắng tiếp nhỉ em ví dụ ấy là khi mà chúng ta đánh số vốn lớn như này thì thường chúng ta sẽ sao sẽ dễ bị soi đó soi anh em nha ok mình vẫn tiếp tục chơi bên này tiếp sợ gì vừa xong 28 thôi 5m ok uh, 28 6m nhá 6m đi 6m cứ gấp thép gấp đôi lên thì khi thắng thì chúng ta lại quay trở lại mốc 600 ờ, 6 lít kia ok chưa nhá đó quay trở lại này là mình cũng để đường link nhóm Telegram ấy để em có thể là giao lưu trao đổi những người chơi khác cũng như được vào nhóm để chúng ta có thể là kéo miễn phí dù em số vốn nhỏ hay số vốn lớn rồi uh, ngoài ra ở trong nhóm mình cũng sẽ tổ chức những chương trình uh, tặng cốt miễn phí này có thể lên tới 100 200 nghìn rồi cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mãi mình cũng đều tham dự, đều uh, chia sẻ thông báo trên nhóm Telegram nhé Ok và anh em cũng lưu ý nhá nhớ bật nút chuông thông báo và nhớ đăng ký kênh YouTube bật nút chuông thông báo nhá Ok lại xỉu tức nhỉ Ui ghê vậy chơi nhỉ rồi sẽ là 6m 12m là bằng 13m Đấy 13M 13M 13M ván này thì mình lại cứ đánh đen 13M này 13M 6M 6M đúng không đấy như mình chia sẻ rồi mình chia sẻ lại lần nữa ấy, là mình đánh số lớn thì rất dễ bị soi em ạ đó ok quay trở lại là anh em nhớ đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông thông báo nữa để nhận những video mới nhất từ mình nhá đó khi có bất kỳ mẹo thủ thuật nào ấy đấy tút nào ấy thì mình cũng đều chia sẻ nhanh nhất để cho anh em có thể là uh, áp dụng và chúng ta kiếm được tiền luôn nha đó, ờ, vì anh em thừa hiểu rồi, tút uh, mẹo thì thường sẽ rất dễ bị fix và chỉ dùng trong thời gian ngắn luôn Và ngoài ra 68 bài nhá, đều có những chương trình mà uh, nạp tiền mỗi ngày ấy, nạp tiền lần đầu mỗi ngày đấy. Khi anh em nạp ít nhất 500 nghìn anh em sẽ được uh, mức uh, thưởng tương nhá, là 1 triệu sẽ được mức thưởng tương cao hơn. Đó, nên em có thể là tham khảo nếu chúng ta muốn kiếm tiền nhanh hơn, kiếm tiền nhiều hơn. Đó thì chúng ta uh, có thể tham khảo nạp tiền nhá. Đấy em quan sát chưa? Ăn luôn này. Giờ là ngon luôn. 448 m bây giờ ăn đã ăn được uh, tầm hơn 1 m này. Ngon chưa? Ngon chưa anh em? Đấy, em cứ đánh chiến thuật đó cho mình thì chẳng sợ bây giờ mình thắng đúng không thì mình lại thì mình lại quay trở lại với mốc đầu tiên là 6 lít đúng không đó mình đánh nốt ván này nhá nốt ván này bên uh, bên này, này 6 lít đấy đó ok chưa nhỉ đấy cách chơi cũng như chiến thuật nó chiến lược chiến thuật chúng ta em cứ áp dụng như thế nhớ là kỷ luật cho mình là được đánh nốt ván này em nhá ok rồi 20 giây nữa mình sẽ ra quay à, xem lại trò này nhá xem lịch sử đây ok còn đi trừ à, đây cộng thì toàn cộng à, toàn mấy trăm nghìn trừ thì toàn trừ mấy chục rồi đấy, cộng bốn nghìn này. rồi xem kết quả chín này à, đấy ván vừa xong này mình ăn luôn này anh em này đấy về đen này anh em chưa ok rồi uh, ờ, trong video đấy là cũng dài rồi uh, mình xin kết thúc video tại đây nhá hẹn lại các em trong video tiếp theo của mình trên kênh